Vâng, xin chào tất cả các bác Và hôm nay bên cơ sở em, cơ sở Sơn Tài Xỉu bên xe miền Tây Giới thiệu đến với các bác bộ đồ chơi hột tài xỉu báo dung Đây là bộ đồ chơi hột tài xỉu báo dung bốn mặt Bác nào mà đã chơi qua cái bộ đồ chơi này rồi Các bác cũng đã biết được cái hiệu quả của bộ đồ chơi hột tài xỉu báo dung bốn mặt Bên cơ sở Sơn Tài Xỉu bên em rồi Và em bao cho các bác nam châm nước muối Dọn đèn như hột chợ luôn Các bác nhé đây giờ em sẽ dọn đèn thử cho các bác này đây đây là hột có chip và dung bốn mặt này đây đây là hột trợ này đó các bạn nhìn thấy không ạ hai hột hoàn toàn trong như nhau luôn Đó, cả ba hột luôn này đó hoàn toàn trong như nhau luôn các bác nhá và các bác hỏi em rất là nhiều về cái chuyện là giả máy giả kim loại nó có kêu không thì em khẳng định với các bác là bộ đồ chơi hột tài xỉu bà dung bốn mặt bên cơ sở sơn tài xỉu bên em giả máy kim loại thoải mái các bác nhá và về cái bộ đồ chơi hột tài xỉu bà dung bốn mặt này khi vào sòng sới chơi mình chỉ cần luồn được hột vào cho người ta đánh thôi mình đứng ngoài cầm máy rung là coi như đã nắm chắc trong tay phần thắng về mình rồi nắp chén và hai cái hột này nó là hai hột trợ còn đây khi vào chơi mình chỉ cần mang được một hột này vào thôi nhớ anh nhá và hột tay xỉu và dung bốn mặt bên em thì em đảm bảo với các bác là đẹp trong đây đó bác nào mà đã sở hữu cái bộ đồ chơi hột tài xỉu và dung bốn mặt bên em rồi thì chắc là em không cần phải giới thiệu qua nhiều nữa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 có nhất này các bác này xỉu nha nó có nhất ra xỉu không dung không dung trong này có tam tứ bỏ qua cho nó chắc còn nếu mà kết tài hay kết xỉu thì các bác đánh còn nếu không thì cứ bỏ qua đó cả tam lẫn tứ nhị này nhị xỉu nhá các bác nhá đó nhị xỉu này lại tam tứ tiếp này đó tứ lục này lục tài nhé các bác nhé đó, lục tài bốn cái lại lục tài tiếp này đó lại lục tài lại lục tài tiếp này đó lục tài tiếp được chưa ạ các bác thấy sao ạ vừa rồi thì em đã test thử cho các bác một vài tiếng các bác đã thấy được độ hiệu quả của cái bộ đồ chơi hoặc tài xỉu bà dung bốn mặt này rồi đúng không ạ và ngoài tài xỉu ra thì bên cơ sở em còn rất nhiều những cái à, bộ đồ chơi cờ bạc bịp nên các bác khi xem video các bác nhớ đăng ký kênh để theo dõi những cái sản phẩm mới nhất bên cơ sở sơn tài xỉu bên em các bác cần gì tư vấn gì các bác cứ liên hệ với em số điện thoại em ở trên màn hình hoặc đến cơ sở em em là sơn tài xỉu và cơ sở em ở bến xe miền tây và video của em đến đây là hết hẹn gặp lại các bác ở những video sau